À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Thành TV thì uh, hôm nay mình sẽ làm demo các bạn test thử xem là loại thức ăn nào nó sẽ gây vàng nước hơn thì ngoài cái vấn đề về chuyện các bạn xử lý vi sinh rồi các bạn chống tạo cho nước nó không vàng rồi các bạn nâng cấp dàn lọc á, thì một vấn đề khác có thể dẫn đến nước vàng á, đó là vấn đề về thức ăn thì bình thường mình đang xài cái loại là Hickory Friend này cái loại hạt như này nè các bạn thấy không thì uh, nhiều bạn nói là nó ra màu ra màu và làm nước nó vàng thì mình thấy là có khả năng là đúng đấy nên mình muốn thử thì à, mình cũng nghe lời góp ý của bạn à, của bạn à, Tuấn Nguyễn á thì mình thử đổi sang cái Aquamaster này các bạn Ngô Hoàng Tuấn cũng giới thiệu mình cái loại này và mình ra tiệm á, thì người ta cũng comment á, là rất nhiều người thích xài cái Aquamaster này Aquamaster thì nó có ba loại nè cái loại color với loại râu á, thì uh, nó sẽ ra màu nhưng nghe đồn là cái loại stemple này sẽ ít ra màu hơn và cá phát triển cái ổn định hơn nên là mình đã mua thử nó mình mua thử 5 kg thì uh, cái này mua nhiều á các bạn uh, nếu bạn mua lẻ thì giá nó cao còn bạn mua một bịch 5 kg thì nó chỉ khoảng năm trăm rưỡi thôi tức là 110.000 một kg thì nó giống như thằng này nhưng mà không biết là thằng nào sẽ ra màu nhiều hơn giờ mình thử nha mình để mình thử thì mình sẽ sử dụng à, hai cái cốc uh, sting này nó khá là trong nhé mình sẽ hứng nước từ cái hệ thống lọc của mình đây hệ thống lọc bữa nay mình làm thêm một cái phần là à, để lọc cái nước tràn dư ra đó thì giờ mình sẽ hứng đầy nước vào hai cái này sau đó mình sẽ thả hai loại thức ăn vô để xem thằng nào sẽ ra màu nhiều hơn nhé thì sẽ thử trong vòng bao nhiêu phút đó à, đây một nè đó thì ai cha cho tay mình giữ không được đây một một hộp nè đó đây hứng thêm một hộp nữa thì tiện cho bạn xem chất lượng nước của hồ của mình luôn tại vì à, các bạn thấy nó xanh xanh á là vì cái trần của mình là màu xanh nè cái tôn xám màu xanh này hơi màu xanh chứ thực ra nó rất là trong rồi test thử luôn à rồi chết bà rồi lấy nước xong rồi đây là hai bình nước mình đã lấy giờ xẻ qua cho nó đều trước rồi đó các bạn thấy không đây là nước của bể nhà mình đó, nó trong khá trong như nước uống vậy rồi bây giờ mình sẽ thử mình cho hai loại thức ăn vô thì đây là hickory friend mình sẽ lấy à, hai hạt hai hạt màu một màu một không màu hạ đây rồi để chờ nó phai ra nước ha còn bên này mình sẽ cho cái thằng Aquamaster thì Aquamaster nó đóng gói như này một cái bịch 5 kg thì trong nó sẽ có rất nhiều cái bịch nhỏ như thế này một bịch nhỏ một năm bịch nhỏ như này mỗi bịch này một kg giờ khui ra rồi à, rồi bỏ vô nước ha. để mình lấy kéo đây tiện sau cái hạt của Aquamaster luôn nó rất là bự nha bạn màu cũng khá là sậm màu hạt là bự thì nó so với cá nhà mình thì cũng là vừa đấy vừa miệng rồi thử nha cho đây rồi cho hai hạt vô cái này đây cái này là thằng à, bên này là thằng à, Hickory Friend bên này là thằng Wild Master rồi mình sẽ để đây nửa tiếng xem là thằng nào sẽ ra màu nha ra màu mạnh hơn nè rồi rồi vậy chờ thôi rồi đây là kết quả sau 30 phút mình để thì à, thực ra là aqua master là nó nó bị nở ra các bạn thấy không nó nở bự đây nè nhưng mà nước không hề bị à, bị đục màu gì hết nè nước vẫn trong như bình thường nó không có lây màu ra nước ừ, không? nước nó không bị lây màu đối với thằng Hikari Friend á, thì mình thấy nó cũng vậy à đó, nước nó không hề bị lây màu và nó nở thì còn ít hơn là thằng à, tức là cái độ nở của nó ra trong nước á sau 30 phút đó là ít hơn của thằng Aquamaster nữa bây giờ mình sẽ khuấy đều lên xem là thằng nào nếu mà bị đánh tan á, thì thằng nào sẽ có màu nha đậm hơn nhé rồi ok thử nha thử với thằng Hikiri Fan trước Hikiri Fan có vẻ rất rất khó để đánh nó tan ra được đó mình đánh rất là mạnh rồi cá nó chỉ làm tới cỡ này thôi Đây Đánh nấy giờ mọi tay luôn Nó chưa tan ra nữa Giờ thử thằng này xem nó có dễ tan không nha xem lúc nó tan ra nó có làm đục nước của mình không Rồi Đây là thằng Aqua Master Nước nó bắt đầu hơi đục rồi đó đó dạ, yeah, dạ, con master nó mà ấy là nó chìm xuống luôn ừ, đây đó, mà nước cũng hơi đục ra này nó hơi đục này, hơi vàng à, rồi thằng hikari friend Ren nước vẫn trong nhé cho dù bị đánh tan là nước vẫn trong hơn hẳn so với thằng thằng này thằng này là nước nó vàng hẳn lên em đó mọi người thấy không nước của thằng aqua master như vậy là thằng Hikari Hikari Friend mình thấy nó vẫn tốt hơn thằng Aquamaster nhé đó, thì nhiều bạn à, comment là Hikari sẽ làm vàng nước nhưng mà mình xài lâu mình cũng thấy là nó khá ổn định đó thì chắc xài hết cái đợt Aquamaster này quay lại với Hikari Hikari Friend xài tiếp còn thằng Sakura thì mình chưa thử chắc có nào mua về thử luôn ha đó cái này mình đánh nè đánh mọi tay nó chỉ có bị bể ra chút xíu thôi đó, thì kết quả thực nghiệm nó là vậy rồi nếu bạn thích video của mình thì nhớ like subscribe cho kênh của mình nhé cảm ơn rất nhiều